chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh Linh đã trải qua một đêm mất ngủ cho nên à, mặt rất là sưng mài xỉa vì cái chỗ à, Linh thuê ở cái thành phố này á à, Linh đang ở cái thành phố Sorrento tiếng Ý là Sorrentina thì uh, lúc mà tụi mình thuê á cái căn hộ uh, trong cái, uh, cái, cái, cái, cái cái nội dung á thì họ nói là căn hộ của họ đẹp nhìn ra biển Ờ, rồi không có người hút thuốc hoặc là à, không có tiếng ồn nhưng mà khi đến thì có đủ hết thì à, cái chỗ mình thuê nó còn mắc tiền hơn là cái những cái chỗ khác nữa tại vì cái thành phố này cũng là thành phố du lịch à, giống thành phố à, biển Nha Trang gì đó cả nhà thì cho nên nó hơi mắc tiền một tí à, khi mà mình đến thì đúng là có cái view nhìn ra biển thật nhưng mà là mình phải lách cái người thì mình mới nhìn ra biển được chứ mình không phải là nhìn trực diện ra biển à, rồi khi mà tụi linh tới thì tới à, lúc mà mà mà mình đăng ký thì họ không nói đâu đến khi mà mình gần tới á vì mình đi xe điện cho nên mình phải dừng lại mình sạc điện đồ nó không có cái giờ nó không có vừa ý của mình thì mình là họ phạt thêm cái tiền trễ sau 10 giờ tối á, là 10 đồng à, sorry 30 đồng à, tụi linh không có hề không có vui một tí gì hết nhưng mà Ờ, mình đi thì mình không muốn cãi cọ cho nên uh, tụi linh trả 30 euro mà thì trong lòng rất vui và họ nói là không có mùi thuốc lá nhưng thật ra cũng có mùi thuốc lá ở trong phòng và cái phòng nó nhỏ chứ cũng không phải là không phải lớn lắm cho nên uh, uh, linh không thích lắm và linh nghe nói ở cái thành phố này cũng cái dạng uh, chặt chém nói điêu quá cả nhà thì linh không biết là uh, mình có phải trải qua những cái giai đoạn du lịch kiểu uh, uh, bị như vậy không Linh hy vọng là mình đừng bao giờ có cái kinh nghiệm đó thì thôi bây giờ à, mọi người đi với Linh ăn sáng ý quên ăn trưa rồi giờ trễ lắm rồi ngủ một giấc cho đến uh, 11 12 giờ mới ra khỏi nhà thì giờ này là bắt đầu ăn trưa rồi chứ không còn sáng nữa thì hy vọng là tụi Linh sẽ à, tìm được chỗ ngon để giới thiệu cho mọi người uh, biết về cái thành phố này đây, à, rồi. đây là đường phố uh, Sorrento Porto ờ, như các nhà tiếng Ý là Sorrentino và ở đây thì trái mình nhìn đó là tại vì hồi lúc nãy mình quay phim á nó ờ, bị vướng cây nhiều quá chứ cái lúc mà cái view nhìn xuống biển thì thật sự là rất đẹp luôn thành phố này linh thấy nhà cửa thì có vẻ hiện đại hơn những thành phố khác cái thành phố này ở gần Rome nha cả nhà quá trời luôn nè cả nhà cây cam nè cây cam cây chanh nhiều lắm trồng ở ngoài đường vậy đó nhưng mà mấy cái cây này thì bị trồng để trang trí như vậy thôi nó không có ngon à, ở đây á cả nhà nhìn mình có cảm giác y như là ở Sài Gòn luôn á tại vì xe gắn máy rất là nhiều và họ bán à, đồ dọc đường nữa giống như bên này vậy nè họ treo đồ dọc đường xe gắn máy này xe này nữa nè cho nên linh cảm giác giống như là mình đang ở sài gòn á hồi tối á, xe chạy ngang cái chỗ ngủ quá trời luôn xe gắn máy linh nghĩ ôi trời ơi sao tự nhiên sao mình về sài gòn hồi nào vậy ai ngồi là mình đang ở ý ở cái chỗ linh ở á thì không có máy giặt và cũng không có người giặt đồ cho mình luôn mà mình đi chơi ờ, xa như vậy á là linh phải giặt đồ thôi không giặt đồ để nó dơ nó nó nó, nó dơ cái mình để mình đem theo dơ đồ nó hôi á cả nhà cho nên linh tới cái tiệm giặt công cộng này thì ở đây có bán ờ, xà bông nè và bên đây là cái chỗ để mình giặt giá 8kg là 5 đồng 13kg là 7 đồng mà tụi Linh hôm mấy hôm kia đã nhờ cái ờ, người chủ nhà ở đằng kia giặt cho Linh một mớ đồ rồi hôm nay thì chỉ giặt ít thôi nhưng mà vẫn phải trả 5 đồng bên đây là chỗ sấy đồ lần đầu tiên lên giặt đồ công cộng như vậy á cả nhà chưa bao giờ thử á giờ thấy thấy lạ lạ người ta đang ờ, trồng cây mấy cây cọ này ở ngoài đường tụi linh đang kiếm kiếm chỗ ăn sáng á cả nhà linh nói thiệt nha qua đây mình nhìn thấy pizza với lại cái spaghetti mình ớn luôn á à, giống như là linh nói là họ mở cửa rất là trễ khi mà mở cửa sớm hoặc là mình muốn ăn trưa cái gì á là cái món độc nhất á, nhiều nhiều lựa chọn nhất á, là pizza đó cả nhà thấy nó kinh dị quá đây là mấy cây cam cam sành mọi người đang ăn pizza đó cả nhà thấy không đủ loại hết phía sau của Linh là một cái nhà hàng để ờ, mọi người có thể ăn trưa và, à, và ăn tối thì ờ, tụi Linh đã đi qua cái nhà hàng này rồi ờ, lúc đầu cũng không có muốn vào đây ăn nhưng mà sau đó thì đi dọc dọc dọc mấy cái nhà hàng kia toàn là pizza rồi không có nhiều sự lựa chọn cho nên linh vào đây linh ăn linh thấy rất là đông người và chỗ ngồi nó cũng thoáng mát hơn là những cái chỗ mà mình đi qua mấy cái chỗ đi qua nó giống như cái hàng quán ở dọc đường đó cả nhà nắng nóng lắm và ngồi ngoài xe cộ chạy tùm lum hết chỗ này thì có vẻ đỡ hơn một tí và đối diện thì có một cái ờ, khách sạn và có hồ bơi nhưng mà linh nghĩ là mình phải vào đó thì mình mới ờ, ờ, vào đó ở thì mình mới bơi được còn đây là cái tên của thôi quay lại thôi chứ <laughs> giờ ngước lên thì không thấy linh mà không thấy quán đây đây là cái tên của quán Linh quá đói rồi Bây giờ không phải là ăn sáng nữa mà là ăn gần trưa và chiều chiều luôn 2 giờ rồi đó cả nhà thì tụi Linh ghé cái quán này Linh thấy người ta ăn giống như là ở bên Việt Nam mình ăn ăn kiểu ăn trưa nhiều thức ăn á chứ không phải là ăn giống như là bên ờ, những nước châu Âu khác giống như là Đức và Hà Lan tại Đức Hà Lan á họ ăn trưa rất là ít bây giờ Linh cho mọi người coi cái menu nhé đây là cái quán ăn mà Linh ờ, Linh giới thiệu mọi người khi mà tới thành phố này thì hãy thử ở cái quán này nó ở trong trong một cái góc đường nhỏ thôi nhưng mà nó cũng không có khó tìm lắm đây là cái quán ăn mà Linh thấy rất là ngon giá cả phải chăng phục vụ tốt dễ thương lắm và đây chính là phía bên trong ở đây họ có nhiều loại spaghetti nè mấy món khác và linh sẽ ăn cái món uh, grill uh, mực nướng và cá giá của nó là 13 euro rồi mình bây giờ mình ngầm chờ đợi uh, đem món ra và ăn khi mà vào ăn á, thì họ đem ra một cái túi này và trong cái túi này thì được bánh mì cái loại bánh mì như vậy là để mình ăn uh, ăn gọi là gì ta bắt đầu ăn á gọi là ăn ừ, linh không biết nói làm sao nữa quên mất <laughs> mất tiêu cái việc này. thì uh, bắt đầu ăn là ăn bánh mì Nói mỗi người mà ăn một miếng bánh mì này thì làm sao mà có thể ăn nổi nữa đồ ăn ra rồi đây là món à, thịt gà nướng nhìn cũng hấp dẫn á kèm với cái này không phải là món ăn kèm nhưng là mình thích thì mình đặt thôi còn món của Linh thì vẫn chưa có ra lúc nãy linh nói với mọi người là linh ăn ờ, mực nướng nhưng mà linh thấy cái anh kia ảnh ăn cái món tôm này ngon quá cho nên linh ờ, ờ, đặt món tôm này luôn đây là món đặc trưng spaghetti tomato ăn với bánh mì cà chua không đây có bát tát nữa ok và bây giờ linh sẽ ngồi linh ăn trưa đây rồi linh sẽ báo cáo cho mọi người sau cái chú này đem ra cho mình thử cái loại này mà mình không biết là cái gì luôn rót ra rồi đây này pistachio oh, ờ, pistache pistache mình tính đi rồi chú đưa cho mình thử cái nước màu xanh đó mọi người thấy rồi ha oh very good yeah very good rượu nhưng mà mạnh đó nha cả nhà chắc ngồi đi xỉu luôn đó mình tính đi rồi trả tiền rồi mình tính đi rồi ờ uhm. Wil nog een proberen? Nee, nee, nee. Ik Doe dat een rokje, maar dat Oh, zo'n is eh, strong, hè? Strong. Just, just, just. zo'n simpel. Release up, but really strong. Posso pistachio? No, queste eh, limoncello. Ciao, ciao. <laughs> stamattina la cosa. Cazzo, parlando su mangiacuore con It's really strong. Tổng cộng nãy giờ Linh ăn đó là 54 euro và ở cái tiệm này thì không có tính tiền ờ, cái phí trải bàn á nha cả nhà. Cái phí trải bàn á Linh đã đã nói trong như trong cái clip Corona Corona rồi đó là cái phí trải bàn chứ không phải là cái phí phục vụ cho nên ờ, ở đây họ tính 54 đồng không có tính cái phí đó nếu mà tính cái phí đó chắc là cũng khoảng 60 nhưng mà tất nhiên là người ta không tính và cái thức ăn ngon phục vụ tốt thì tụi linh sẽ cho thêm tiền để ờ, tiếp. Uh, 5 wat de prijs is? De bovenste met stippeltjes? Ik zit in. Ja? Oh. Die is niet zo lekker, denk ik. Nee. Ja. Zou denk ik misschien oprecht kan leuker vinden? Nee stinkt hier. Het ruikt heel lekker. Oh, wat hout. Thử uh, chai phí không? chào chưa chín nhưng mà chanh nó nó hơi hơi hơi vừa chua chua ngọt ngọt nhưng mà nó là có độ cồn rất là cao rồi không phải độ cồn mà nó là rượu mạnh đó cả nhà cho nên uống á mọi người phải cẩn thận và linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của linh mong là mọi người sẽ theo dõi clip tiếp theo của linh nữa nhé bye bye hẹn gặp lại